ba mẹ ba còn sống á nó những cái khóc khóc thiệt ông nói một câu á lớn giờ lo tương lai cho mày đi chứ tao không phải để mình tập trong lại với mày đưa mày hoài năm năm ba ba mươi tuổi tới ba mươi ba tuổi là ba mất thì từ cái từ cái chỗ đó mỗi lần đi làm về là thấy ông già ông ngâu ngay chiếc cửa cả hình bóng á ngồi trên cái ghế á ừ. lúc đó mới, mới nghĩ lại là thương mà thương đã muốn rồi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 dạ em làm bên uh, kinh doanh và may mặc thanh là có ưu điểm khuyết điểm gì em thì có cái tánh hay thương người nhiều khi ờ, em uh, cho tiền ta mượn ta ta trả không trả tiền ta không có đòi em thích nhất là em vô em làm có tiền em đi chùa tiền em đi cúng vậy đó ước mơ em là vậy bữa nào có tiền đừng đừng đưa cho ai mượn đi với quần linh làm từ thiện không ai gọi là gạt được hết trơn á có gì tật xấu gì không điểm yếu thì nói chung là nó gì nấu ăn uống á dễ lắm từ từ từ nhỏ lớn là chưa có vô trong bếp nút trời đất ơi có mẹ mẹ nấu có chị chị nấu có em nấu à công tử quá vậy cái ờ, đi làm về lọc ra cái đồ đặt liền mới dập vô xong rồi ăn uống xong rồi lên lên nằm nghỉ rồi bấm điện thoại tới mười một hai giờ mới ngủ chết mồ không vô tư quá ha à, vô tư quá đúng luôn á có dạ. thuốc uống rượu gì không có ờ, gì thuốc thì có hút hai ngày ba gói cũng nhiều quá nha phải giảm bớt nha giờ chúng ta lắng nghe ưu điểm khuyết điểm với nhà gái nè cái là điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ hòa đồng à, thích ờ, nghe nhạc rồi với ờ, hát karaoke với chồng các loại hoa Tôi yêu thích màu trắng có ừ. khi em ngày nào em cũng mặc màu trắng cũng được vậy à? dạ. <laughs> bên này thấy cũng vô tư lắm nè Tôi thấy bên đây cũng mặc màu trắng dạ. là thấy được rồi đó còn điểm yếu của em thì nói chung là hơi khó tính nếu mà ai làm gì không vừa ý mình á tại vì tính em hay gọn gàng sạch sẽ mà ai không vừa ý thì chắc có thể là mình cũng nói luôn rồi dạ. gặp bên đây mệt rồi đó bên đây cứ ăn xong chơi game không á bề bộn không anh trai nói chung thì anh à, không có bề bộn anh em là giờ thấy cái chuyện đó mình sái người ta phải không mình, mình nói cho ta sợ có vợ về nhà có phụ vợ nấu cơm nấu nước có thay đổi được và không hút thuốc ờ, không chơi game này kia được không lớn thì không game không có chơi nhưng mà có thuốc thì con thấy này thay lắm được tại vì cái thuốc là hút từ năm 18 tuổi tới giờ có thể là giảm giảm lần lần thì được Wow. Dạ, hút thuốc là em không có chịu được mùi đó rồi nha Buổi sáng mà em chưa ăn mà nghe mùi đó là em bị say em mất ói rồi có gì đâu thì Dạ. À, em trong nếu anh hút thuốc thì anh đi ra ngoài cửa anh ra ngoài anh hút <laughs> trời đất ra, ra ngoài nhưng mà lúc mà hai người gần nhau cũng hôi mùi thuốc tôi là đàn ông mà tôi nghe mùi thuốc tôi còn chịu không nổi đừng nói chi là phụ nữ em qua em hửi dạ, trước giùm chị chứ <laughs> em chào anh hửi từ xa anh em nói thiệt với em đứng đây ừ. là em nghe hơi hơi nghe mùi đó <laughs> chắc có lẽ là anh nên giảm bớt cái chuyện hút thuốc đi mà nếu được thì bỏ luôn rồi mai mốt anh có con nữa làm chi chính xác cũng vì một người đó thì mình có thể bỏ được hy vọng là chị sẽ giúp anh bỏ được thuốc có hơi mùi chị ơi nhưng mà anh anh hứa là anh bỏ nên thôi kệ để từ từ coi thời gian sao 38 bên kia 39 nhỏ hơn tuổi có sao không không sao không sao đúng không tuổi tác không quan trọng đường tình duyên của à, thanh sao rồi nói chung thì em từ nhỏ lớn chưa ba hết sao rồi chẳng ai em trời đất ơi có ờ, ờ, kiểm tra giới tính chưa không phải giới tính nhìn là nam thiệt nhưng mà cái lúc còn nhỏ thì mình nghĩ là giờ giờ mình lo yêu mà không có lo cho người ta được ừ. thì mình không dám yêu tới chừng mình cắm đầu luôn đi làm tới 6 giờ sáng đi làm không thấy ánh mặt trời chiều về không thấy mặt trời thì thời gian nó qua qua trôi qua cho lại già nào không hay già nào không hay giờ mới biết đó hả hỏi thiệt thanh với thanh thấy gái thanh thích không thích chứ có thấy hai người nắm tay ôm hung lần nào chưa thấy trong phim này nhiều phim là lúc đó có cảm giác gì không trời cũng có cảm giác chứ có bao giờ nằm mơ thấy hung cô nào chưa chưa vậy là tâm sinh lý có vấn đề đó nha tôi nói 38 tuổi mà không có thấy một cái cảm giác gì về tình yêu là không được á tức ghê vậy đó hả rồi giờ sao mà quyết định đi tới bạn muốn hẹn hò vậy thì nói chung lúc đó, ba mẹ ba còn sống á nói nhiều khóc có thiệt á Ông nói câu quá lớn vậy lo tương lai cho mày đi chứ tao không phải để mình tập trong lại với mày đưa mày hoài năm năm ba ba mươi tuổi tới ba ba tuổi là ba mất thì từ cái từ cái chỗ đó mỗi lần đi làm về đã tham gia ngâu ngay chiếc cửa cả hình bóng á ngồi trên cái ghế á ừ. lúc đó mới, mới nghĩ lại là thương mà thương đã muốn rồi lúc co thì không biết biết chồng mà mất rồi á thì mới biết biết chồng là đã muốn rồi mình có bị thương ba không là khi mà ba mất rồi vẫn chưa thấy được cô con dâu ờ thấy thương không thấy nhắc thương. tới ba cái rơi nước mắt rồi đó ừ. bây giờ người này thật lòng lắm nè ừ. Thì sống tình cảm lắm á dạ mẹ lớn tuổi chưa mẹ đây bảy mươi rồi bảy mươi trong nhà anh em đầy đủ ai cũng có gia đình hết giáo hết á ừ. mẹ muốn cái hôm nay nó hai đứa con con trai nó này mà con mười bốn năm tuổi học lớp sáu bảy rồi mẹ hối lấy vợ về cho mẹ ờ. mấy con dâu không mẹ nói nói ra giờ ba mèo nó nói mày không nghe giờ tao tao đó tao nói nó mày mày mày lo mày liệu đi tao mày tao chống như vậy mà đâu thấy thường chưa thôi được rồi, để Mình qua bên đi. đó em hỏi cho sao trời chị nghe bên kia tâm sự chị thấy tội nghiệp không <laughs> dạ. đường dạ. tình duyên của mình sao tại dạ, em cũng có gia đình rồi có một bé 8 tuổi chung là ảnh ờ, bài bạc không có trách nhiệm với gia đình nên là em ờ, dừng lại vậy hả chị chia tay lâu chưa chị dạ hai năm rồi chị giờ bên đây là có dạ. một bé dạ. 8 tuổi bây giờ em gái đang ở với ai dạ em à, giờ đang đang ở với con trai em ạ với trai ý là em cũng tính là sang năm chắc là về lại dưới đồng nai lập nghiệp dưới đó luôn anh nhà ai dưới đồng nai à, dạ mẹ em bây giờ làm ở trọ ở bình dương hả dạ em thuê nhà em à, buôn bán với làm may tính sang năm em chuyển về dưới đó làm dạ nếu mà duyên số gặp đây người ta ở dưới đồng nai người ta buôn bán kinh doanh luôn nha dạ ừ mình có cần à, một cái mẫu hình lý tưởng thế nào không em gái ý là em cần một người là phải à, hoạt bát nhanh nhẹn ừ. và phải biết à, công việc trong nhà ý là nhà nhiều khi cơm nước là cũng phải biết để các khi vợ bận thì mình có thể phụ giúp mấy cái việc đó rồi dạ. phải sống phải có trách nhiệm với gia đình với phải thương yêu con em với mẹ em nữa ừ, dạ. hỏi coi nhà trai thôi tiêu tiêu chí vậy nhà trai có thấy sao đó khi một được quyết định đó mà yêu người nào đó thì ừ. mình mình phải lo cho con người đó ừ đừng cả mẹ vợ mẹ vô mình cũng cũng là mẹ á dạ, chữ hiếu thì hai chữ hiếu cũng như, như nhau thôi ừ. không có không có bà mẹ vợ đẻ vợ vợ thì sao có mình có vợ mình đúng rồi ở nhà hay khóc không không sao nên lên nay lên đây khóc không biết tự nhiên tao nghĩ nghĩ tới ông già ba má nghĩ tới ông già ha thôi cố gắng nha à, làm sao để có vợ sớm còn bà già nữa nè rồi bây giờ thì em ờ, muốn tìm một người vợ thế nào em ờ, thử nói coi giống gì bên kia không em thì không không có quan trọng về ngoại hình ừ nên chỉ quan trọng là tấm lòng ở trong là biết đi ra biết cái lớn người nhỏ ở ờ, à, ngoài kia rồi chứ không phải là vụ vợ vợ chồng và bạn bè dẫn nhau gì chứ mặt đóng lắm một vị ta ra em thích rồi thấy cái chuyện đó không được thì nói thẳng tính này là thẳng thắn lắm đúng rồi lan biết ngờ mặt đóng rồi sao mặt đóng rồi à? <laughs> đó vậy nó kỳ lắm chị ơi bữa nay mình đi với ai vậy dạ với bạn với anh trai ạ à. ôi có em bé luôn kìa chào con thấy à, nhà trai bên đây rất là thành thật sẽ làm người chồng tốt Cho gặp trai thế nào con có ờ, muốn mẹ đi ờ, lấy chồng không dạ có con mong muốn ờ, người cha kế tiếp của con như thế nào dạ biết chăm lo cho mẹ con thấy chú này nãy giờ nói chuyện con thấy được không dạ được bây giờ thanh nói với cháu vài câu đi dạ dạ nói chung được cháu gì hết thích thì chú cũng rất mừng chú có, có, có chở cháu đi chơi khách tới lớn luôn tới con có vợ luôn trời ơi dạ con cảm ơn chú rồi thanh đi với ai thanh anh đi với bạn của thanh là cũng nhiều bà bạn mà cũng như như bạn em em xin chào anh Huyền Linh xin chào chị Ngọc Lan thì theo ờ, tính tình của thanh á thì rất là hiền và chân thật thì đôi đôi lúc á, thì thật quá thì cũng hư khờ khờ tí trong bạn bè trang lứa thì đều có gia đình hết thì bà trong em là cũng vậy bạn bè thì em cũng phiên với thanh hoài thì cũng nên lập gia đình có con cháu với người ta thì ờ, em xin nhận xét về phần bằng nợ nữ này chị nữ bên đây rất là xinh nói chuyện thì cũng hiền dễ thương thì em cũng mong rằng ờ, thanh với chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm rồi cảm ơn ngày trai nha bây giờ rung lắm hả thanh hả rung không mà bận rung mày làm rung hả bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt Đúng nha rồi. bây giờ rung nữa nè mở rào xin chào em Sao nãy giờ là anh gặp em rồi thấy em sao? Ừ, thấy cũng được cũng cộng đồng tương đồng à, Thanh ừ. Thằng em Dạ em cảm ơn anh Dạ em cũng có món quà tặng anh Dạ anh cũng cảm ơn em Dạ Món quà là cái áo sơ mi ờ, ý là bên tiệm nhà em làm Dạ, dạ anh cảm ơn em Máy màu đó không Thanh? Phải ghê anh có thích áo trắng nữa nói chung là em cũng không biết số của anh á em cũng may thì ừ. chung là áng chừng hơi ừ. ừ. trời anh mặc thử thử thôi thanh ướm thử thôi. không em nhìn chắc vừa màu trắng tinh khôi không dạ tại em thích màu trắng và em thích nam mặc áo sơ mi trắng <laughs> bây giờ bây giờ thanh chưa giờ nắm tay ai rồi à, không chắc có nắm rồi đó anh có nhưng mà nó nắm khác <laughs> à, nắm khác nắm không biết nắm luôn thấy chưa tao nắm như vậy như vậy không rờ tim ổng coi <laughs> tim ổng hết tim ổng còn đập á mày là nín ừ. luôn rồi rồi đó liên nhìn thẳng vô mắt người ta nè nhìn ở đâu ở dưới vậy đúng rồi bây giờ đó rồi liên hát cho thanh nghe đi thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa đừng cách xa cho mi buồn đượm lệ rơi vì người đi mãi không về em xin hát anh hát đi thanh hát mình hát cho đỡ luôn đúng rồi rồi một hai ba hát quên luôn rồi sao quên rồi em mình bẻ một cành cây đi bẻ một cành cây rồi bẻ một nhành cây nhành cây chân ca để khi vô trường chia trái cho em nhìn nhìn nhìn đây nè hương trái mê ly hai đứa xù xì cô giáo phạt vì em lệ quen mi bây giờ đó giờ chưa nắm tay phụ nữ bây giờ cũng chưa ôm ai bao giờ hết bây giờ ôm cái tạo điều kiện ôm cái rồi chặt vô chặt vô đứng yên nguyên cảm giác sao thanh ấm đã không không mà tôi chưa biết chuyện đã quay qua ôm anh linh thử coi đã không ôm tôi mà đã là mạnh lắm á cho ôm cái coi coi có đã không ấm tao cho coi đã ôm lại coi lại ôm chặt vô ôm chặt đàng hoàng vô được bây giờ em hỏi là thanh ờ, bây giờ em về làm dâu được không em về làm dâu được không nói chung thì làm dâu thì em cũng làm được nói chung cái gì em cũng biết làm nhưng mà điểm của anh em thấy nhiều cái ờ, ví dụ như hút thuốc rồi cái chơi game rồi đi làm về không có làm việc nhà này kia thì thấy ờ, cái đó mình phải sửa lại anh xin hứa là vô giờ là ngày trước là hai ngày một hai ngày ba gói đúng không bây giờ ừ. thì anh sẽ hứa là hai ngày một ngày một gói và từ từ anh sẽ giảm lần lần xuống em có nghĩ là anh sẽ về ở với em với ở chung mẹ già không dạ có nếu mà anh mà chịu ở bên em luôn thì cũng tốt tại giờ còn có mình mẹ em thì em muốn ở chung với mẹ để Nhà ờ, chăm sóc với mẹ buôn bán gì được không dạ nói chung là em tính về đồng nai thì em cũng ờ, buôn bán sang năm về đó thì mình xây nhà mình sẽ bán một ờ, cửa hàng khác anh thì nói chung là ở bên đâu cũng là ở không à ha, em muốn khóc nữa thấy không coi vậy chỉ mít ướt lắm á về đừng ăn hiếp ổng nha <laughs> dạ Hả? không chị dạ, này là chắc... lắm. chị này à, không ăn hiếp đâu dạ. rồi á bây giờ kinh tế nè hồi đó giờ em đi làm tiền em em giữ hay em gửi ngân hàng hay sao em làm ví dụ tháng 10 triệu đúng không chị em cho mẹ 5 triệu còn 5 triệu là em xoay sở em chạy thôi tại này đó thôi còn giờ lấy vợ thì sao bằng 10 triệu thì vợ 8 triệu mình được 2 triệu để để đổ, đổ xăng dầu này kia mình được chạy không? 8 triệu được không <laughs> dạ cũng được cũng được ha em thấy giờ này cái người đối diện thấy được không được, được không thấy chịu không chịu thích không thích thích rồi đó còn chị <laughs> dạ nãy mở rào ra là ừ. chị thấy ảnh sao em thấy anh thì cũng hiền nhưng mà cũng tình cảm nhưng mà em thích thì ờ, người phải ờ, nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới ờ, hay nói tí <laughs> tại chị là buôn bán kinh doanh ừ. <laughs> dạ. bây giờ nè nói chung là nói nhiều cho nó vui tại <laughs> lúc trước em gặp người đó cũng ít nói quá rồi trong nhà cứ mặt ai nấy làm rồi đấy ở không ơi, ai nói với ai mệt lắm chị ơi mình thích vậy nhưng mà đôi khi gặp nói nhiều mệt lắm nói nhiều thì nó càm ràm mệt lắm dạ. thấy ngọc lan với quyền linh không hai người người nào cũng nói nhiều á cho nên là đâu có ở chung nhà được không? Dạ, em thích cũng như là 39 tuổi rồi dạ ừ. thật ra đó là liên biết không tìm một người rất là khó bây giờ ở tuổi giờ nó cũng lỡ làng mà công việc bây giờ nó thật ra cũng ổn định nhưng mà nó cũng long bông lắm nếu mà lấy người mà trẻ mình thật ra người ta cũng không dám đâu đó người ta thấy rằng đó bây giờ cũng làm chưa đủ nuôi bản thân lấy gì được thành ra hai người đều khó hết chính vì thế nên chương trình phải gọi là lựa chọn dữ lắm luôn mới tìm đúng cái cặp này luôn á cho nó chứ từ đó giờ em thì không có biết quan tâm phụ nữ gái tại từ giờ em cái đó em không không biết cái là về cái ý nghĩ của người ta suy nghĩ như nào mà em không biết quan tâm không biết dạ. thì bây giờ về người phụ nữ sẽ chỉ nha ta muốn gì chiều của đó nha đàn ông là phải ga lăng phụ nữ cần ngày lái anh thấy người ta bánh bông ngoài đường đó thì mấy cái ngày đó ví dụ như ngày của nữ phụ nữ thì em cũng quan tâm xíu <laughs> em nói chị nghe nè tại vì ảnh là không có kinh nghiệm đó <laughs> cho nên thí dụ mà ảnh không có khéo trong mấy chuyện đó thì chị nhắc nhẹ cũng được không sao hết hồi đó giờ có tặng bông trai chưa thấy chưa chưa bao giờ tặng bông trai luôn đây là người đầu tiên tặng bông nói chung đây là người đàn ông trong veo không biết cái gì về tình yêu luôn anh thanh là rất biết lắng nghe nãy giờ rồi. nói gì cũng lắng nghe và tiếp thu làm theo hết trơn á với lại ảnh là người cực kỳ có hiếu mà cái người có hiếu với với với với cha với mẹ là một cái người rất là tuyệt vời rồi dạ. thêm cái nữa là chưa bao giờ biết mùi phụ nữ nha là cái này ra là phải dùng cái chiêu đó đó tình yêu phụ nữ nó sẽ kéo anh làm dạ. bất cứ điều gì hết á thôi quyết định là ở chị bấm hay không là quyền của mỗi người nào tí quá thôi được rồi đó là duyên số bây giờ đứng đây à, thật ra chúng tôi muốn à, kết nối cặp đôi này với nhau đúng rồi rất là muốn kết nối để tìm một cái người mà cùng đi với mình á khó lắm thật ra đây mới là người chúng ta cần tìm cái gì cũng vậy như một tờ giấy trắng chúng ta muốn vẽ gì trên đó chúng ta vẽ còn có những cái tờ giấy không còn tô vẽ nữa để bôi hết những cái dòng mực đen đó rất là khó chúc cho hai chúng ta sẽ mọi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép cho riêng mình nha dạ em cảm ơn chương trình À, xin giới thiệu là tôi tên là Đỗ Thị Liên, quê ở Đồng Nai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Dạ cũng à, rất là hào hứng và vui mừng. À. Dạ mong chờ được gặp bạn Nam. <laughs> Gia đình có đi tham dự là có con trai và người bạn à, thân là đến là để tham gia cùng ạ. Dạ bạn bạn nam thì em yêu cầu là ngoại hình thì phải cao mét 65 trở lên, có trách nhiệm trong gia đình, biết phụ giúp công việc trong nội trợ trong nhà à, không thích bạn nam gia trưởng bây giờ bài bạc rồi rượu bia là em không thích và em có chuẩn bị một món quà là cái áo sơ mi để tặng cho bạn nam tại ờ, bên em là làm về tiệm may luôn thì em ờ, có nói chung là cây nhà lá vườn thì có cái gì thì em tặng cái đó ạ nói chung là ở nhà thì tôi cũng thường ờ, hay coi chương trình ờ, bạn muốn hẹn hò nên là mình cũng muốn ờ, đăng ký tham gia để được giao lưu và được quen biết nhiều người với mình tìm cho mình một người để chia sẻ cuộc sống của mình thêm à nếu mà chương trình ghép mà chưa vừa ý lắm thì mình cũng cho bạn nam cơ hội để hai người tìm hiểu sâu hơn thanh thì nó cũng người hiền thà nhưng mà cũng hơi khờ ăn nói thì cũng có được à, lót cái máy em chỉ có cái tánh hay thương người nhiều khi ờ, em ờ, cho tiền ta mượn ta ta trả không trả tiền ta không có đâu em thích nhất là em vô em làm có tiền em đi chùa chuyện em đi cúng vậy đó ước mơ em là vậy đi mà lấy để sao hôm nay nhanh thế này chưa để để con đi nữa hậu có sáng ngày dạ. nào cũng gọi mấy cô tôi đi với mẹ con nha con biết hôm nay mẹ đi đâu không đi à. con với mẹ đi hay gì dạ. con tên gì dạ con tên đỗ quốc anh pha hồi hộp với chị trời con trai thì hào hứng mà mẹ hồi hộp em thấy anh thì cũng hiền nhưng mà cũng tình cảm nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới ờ, hay nói tí cho nói chứ từ đó giờ em thì không có biết quan tâm phụ nữ gái tại từ giờ em cái đó không không biết cái là về cái ý nghĩ của người ta suy nghĩ như nào mà em không biết quan tâm nói chung đây là người đàn ông trong veo và không biết cái gì về tình yêu luôn anh thanh là rất biết lắng nghe nãy giờ rồi. nói gì cũng lắng nghe và tiếp thu làm theo hết trơn á với lại ảnh là người cực kỳ có hiếu mà cái người có hiếu với với với với cha với mẹ là một cái người rất là tuyệt vời rồi hai ba hết thời gian bấm hay không là quyền của mỗi người nào tiếc quá thôi được rồi đó là duyên số bây giờ đứng đây khi ghi hình thì em thấy ờ, ờ, mình cũng ờ, đấy là cũng tham gia chương trình thì mình cũng biết được bên chương trình nay gặp bạn nam thì nói chung là em cũng trái tim em chưa rung động ạ nói chung là anh đó có nhiều điểm là chưa có phù hợp với em ấy dạ nói chung là anh thì hơi hiền quá thì cũng nhiều khi mình làm việc buôn bán thì nói chung là mình cũng thích người mà hoạt bát hơn chị với nhanh nhẹn em thấy anh thì cũng hiền nhưng mà cũng tình cảm nhưng mà em thích thì người phải ờ, nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới ờ, hay nói tí à, việc ví dụ như phụ giúp này kia anh cũng chưa có phù hợp với em bạn không biết bạn đang nghĩ như thế nào thì cũng mất tiền bạn nghĩ sao giờ mình đâu biết được tại vì đầu óc ta của người ta ta lý trí của người ta ta lý trí của suy nghĩ đâu còn mình đâu có kiểm soát mình ta đâu chỉ cho cơ hội con trẻ cũng như cho cả anh cũng như cho cơ hội con tuổi trẻ thôi đều có cơ hội với nhau còn chị không cho là cũng như là không cho hội cho anh thì cũng chỉ có mong có cơ hội vậy thôi mình cũng thấy à, cũng giúp tiếc cho người à, bạn thì tại vì nó cũng hiền quá thành ra bạn nữ thì họ thích cái mặt quá thành nhau thì à, mình sẽ về mình sẽ tiếp tục và nói thêm những gì cần thiết mà để cho thanh hiểu thêm theo như thanh á, thì rất là hiền bây giờ mà kiếm một người như thanh như vậy cũng không phải là dễ cũng rất là khó thì đối với người mà bạn nữ người chị đó đó nói chung là cũng hơi nghiêm quá mình cũng phải lớn tuổi rồi cũng phải trải lòng nhưng mở lòng ra để mình tiếp nhận những việc mà theo mình nghĩ là yêu ờ, yêu cầu bạn nữ thì có thể mình về mình trao đổi với nhau để từ từ mình thuyết phục để cho hai người hòa hợp ờ, lại với nhau thì mình nghĩ là như vậy thì được nhưng mà thấy bạn nữ thì cắt quá trong thì ờ, theo mình nghĩ là thanh á, là cũng nhất tốt nay là 38 tuổi nhưng mà mà trai tăng thì chưa có quen biết ai vậy là nếu mình còn gì bằng về bạn nữ thì cũng đã có gia đình cũng đã nhân dẫn hoặc đò cũng có một là bé cháu ừ. thì như vậy thì mình nghĩ như vậy đó, nếu mình cũng đã qua một lần rồi chạy tơ như vậy là cũng như là tờ giấy trắng vậy đó khi mình về đó mình muốn có thể mình điều khiển người ta được còn những người mà mà lâm lợi và bác á đâu phải mình muốn là được đâu theo tiếng gọi ngàn con sóng hơi xa đừng cách xa cho mi buồn đượm lệ rơi vì người đi mãi không về